Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển và nghe nhìn Hải Tuân thì à, thưa anh em thị trường sóc đĩa bịp hiện nay đang có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi sóc đĩa bịp phải không ạ thì à, à, theo kinh nghiệm nhiều năm à, chơi đồ của mình thì mình đã biết là à, những cái dòng sản phẩm nào tốt nhất mới nhất và an toàn nhất thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em à, một con Ờ, một sản phẩm mang tên là bát tàng hình không tang dòng bát tàng hình không tang này là một cái dòng bát tàng hình khiển này uh, bát tàng hình trốn tang bao test mọi uh, bài test cho anh em từ nước lửa đèn led cho tới uh, nói chung là ngâm nước ngâm lửa anh em uh, hoàn toàn có thể yên tâm đấy anh em đây là một con bát hàng cao cấp của Tuân Macau anh em nhìn mẫu mã này đấy. rất đẹp đúng không ạ mọi uh, sản phẩm của Tuân Macau đều có tem phiếu bảo hành cho anh em nhé Đấy. với những con bát như thế này anh em được bảo hành ờ, một năm Đấy. trừ khi là anh em làm vỡ thôi còn bất kỳ cái vấn đề gì về ờ, bát mà do bên mình thì mình sẽ bảo hành cho anh em trong vòng một năm Đấy. anh em nhìn này rất đẹp đúng không ạ hiếm có con bát nào ờ, hiếm có cơ sở nào có thể làm được những con bát đẹp như bên tuân macao đâu anh em ạ Đấy. không ít không có cơ sở nào đâu rất là ít rất đẹp này mình sẽ uh, <coughs> test cho anh em một cái bài test ờ, đơn giản nhất đó là đèn led đây anh em nhìn cho mình này bài test đơn giản nhất là anh em soi đèn led trực tiếp bằng đèn điện thoại đó, anh em thấy không ạ hoàn toàn là xuyên qua được Này, đi ban này anh em nào mà đã từng sử dụng bát tàng hình thế hệ trước thì chắc là biết Đấy, với những cái uh, bát dòng cũ soi vào đít nó sẽ đen xì không bao giờ có chuyện xuyên qua được ít như thế này Đấy. còn đây là cái cạnh viền dày của bát, bát thì không nói làm gì rồi nhưng anh em nhìn này ừ. rất là tuyệt vời đúng không ạ soi rất là nét chơi rất là hiệu quả luôn đây là một dòng bát khiển này anh em này đây là một bộ vị màu nhé hoàn toàn có thể đánh bình thường nòng quét khiển này đây là màn dây này bộ rung kèm theo cũng như là đấy, <coughs> bộ rung thì để phím với nhau à, màn báo cho anh em thì ngoài cái màn dây này ra còn rất là nhiều dòng màn ngụy trang à, điện thoại 1280 2730 rồi à, ngụy trang trực tiếp bằng những cái con điện thoại cảm ứng của anh em thì à, từng cái dòng sản phẩm ngụy trang cụ thể mình sẽ có những cái video tiếp theo là để giới thiệu đến anh em thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để à, biết thêm chi tiết nhé này anh em nhìn này Ồ. đây là một dòng bát à, bát này không phải là bát soi màu anh em ạ bát này không phải là bát soi màu thì mình sẽ lấy một bộ vị à, đen trắng soi soi cho anh em đây là một dòng bát không phải đây vẫn là một bát soi màu nhưng mà màn nó sẽ hơi tối một chút Ok để mình đổi một bộ vị khác mình sẽ cho anh em anh em nhìn này chữ khác biệt này đây là một con bát soi không phải là bát soi màu không phải bát soi màu thì anh em ấn xem à, sẽ không nhìn thấy các vị với những cái bộ vị đỏ như thế này anh em không thể nhìn được Đấy, không thể nhìn được Ờ, bên mình có những con bát soi màu thì nó sẽ nhìn được những cái bộ vị đỏ này bây giờ mình xin phép anh em là mình sẽ đi à, cắt một bộ vị đen để mình à, thay vị cho anh em nhé chứ bộ vị đỏ này thì con bát này không thể làm việc được nữa rồi Đấy. anh em cần những con bát màu có thể soi được những cái quân màu như thế này thì anh em hãy liên hệ với mình để mình sẽ test thử cho anh em Ok mình đã đổi một bộ vị đen cho anh em xem Đấy. với bộ vị đen này thì nó hoàn toàn có thể chơi được Đấy, còn những bộ vị đỏ thì à, mình đã những cái con bát không phải là bát soi màu này thì đảm bảo không thể đánh được con bát này thì cũng không thể đánh được vị thuốc lá thăng long nhé nó chỉ đánh được những cái vị à, bài đen như thế này thôi thì à, anh em mua bát thì hãy nói rõ là chỗ anh em chơi vị nào thì mình sẽ lựa một con bát soi màu thích hợp cho anh em cái dòng bát soi màu thì giá nó có hơn một chút nhưng mà anh em có thể đánh được tất cả các loại vị nhé ok mình sẽ sóc cái này đây anh em nhìn này bấm này Đấy, anh em thấy không ạ à, với những bộ vị đen này thì nhìn hoàn toàn rõ nét bình thường nhé qua camera của anh em thì nó hơi quáng nhưng anh em có thể nhìn thấy đây để mình đọc cho anh em đây là sấp đôi nhá tiếng sấp đôi này bị đè vị nhưng mà nhìn rất rõ ràng Đấy, sấp đôi Đấy, rất sắc nét đây đây là một tiếng lẻ ba đen đấy. anh em đánh bảng vị thì nổ bảng vị luôn đánh tung bảng vị đấy. rất là sang nét à, về thời lượng pin thì con này có thể chơi được uh, ờ, 4 đến 5 tiếng đây. bấm khiển là ok này đấy. sấp đôi này à, lẻ này một, một đen anh em có thể uh, bấm để lấy lại hình ảnh mở lại hình ảnh kiểm tra đấy anh em thấy không ạ lấy mở lại kiểm tra này sấp đôi này tiếng này bị đè vị có thể đánh sai Đấy. anh em không cần tiếng nào cũng phải uh, chuẩn xác 100% mình ra vào tiền cho nó hợp lý cuộc chơi nó ổn định Đó. sấp đôi tiếp này Đấy, anh em nhìn thấy không ạ sấp đôi này bát khiển này thì anh em có thể chơi được 4 đến 5 tiếng nhá tiết kiệm pin rất là ok đó, anh em nhìn thấy không ba đen ba đen Đấy, rất là đơn giản dễ dàng thì à, anh em muốn à, biết thêm chi tiết về những con bát như thế này thì anh em liên hệ trực tiếp với hotline của Tuấn Macau theo số điện thoại 0844 17449 nha bên mình có hai cơ sở một là ở Sài Gòn hai là ở bến xe miền Đông thì anh em hai là bến xe Mỹ Đình đấy một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì hai cơ sở đó anh em có thể lên trực tiếp để thử hàng nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em